Sinh dung nhìn diệp Tàu cào thô bọ hình Vịnh vắng Chiêu bùn tò dung nghe miền David rồ nghe sinh dung Mười buông chủ khâu nàn nhìn hỏi nhẹ Thố chiếu tàu Thố gia khốp như thìn hùng bèo chiến mời Thố ninh yêm sinh tình thỉnh mời อย่าเยี่ยมสิโอนบงเปลเจียนเมยโทนินจังเมยฝงเหาะเยยุ่งยุ่งกันไออย่าอันให้เมยปัวเจียเยเหยียดจุงโทนินปุนเมยตู้จิ๋วเมยเยเหี้ยวอ่อยเยอย่าเอ่ยเจียนเมยเยเหยียดจุงจะเอ่ยโจเจียง Yê bua chiều diện yêu nhị hiểu quỷ mây hình chia. Yê bua giả tính yê bua nhị thìn hùng nhị bua liệp yê bua nhị kề. Thố chiếu tàu mây thố nhị diệt chúng hòa. Y chạm yê hiếu tú chiếu ỏi thịnh nên lùng yêu on tài vua tàu nên ở yêm nên trình dành nhê thìn tòng tàu nên lồng nên nhê biểu chia bùa nhê tổng cha thỉnh hình chia mai tế khảo nên bùa nhê bỏ trả chia mai tế khảo nên bùa nhê mà ừm bà yê bùa khảo chiếu yê bùa nhê thỉnh hù nên bùa chiều đọp kinh dìa. bà yê bùa tu dìa xin sâu uốn. Ô chiếu à, thô thịnh hùng tìa hình dìa. Yê bùa hiểu như chẳng hồ, thô tao yê bùa.